xa hay gần núi cao vì nắng song sầu thì tình anh đây nguyện mãi yêu sẽ không phụ lòng tình yêu đủ lớn để lo cho em gió mưa vẫn sẽ có anh luôn là